admin lên gõ địa chỉ admin team microsoft.com và thế lên lên cái bảng quản trị này thì ta kích vào cái nút danh sách ở góc trên cùng bên trái ta chọn quản trị trong ờ, phần quản trị này thì ta chọn cái phần là chỉnh sửa người dùng và ta chọn cái ờ, sinh viên hoặc học sinh mà muốn chỉnh sửa ta kích chuột trái để ở đây ta có thể chỉnh sửa cái thông tin về ờ, email này rồi ờ, bản cấp Office 365 A1 cho học viên này vân vân ở đây ta quan tâm đến cái thông tin liên hệ này chính là họ tên này ta kích vào nút chỉnh sửa thì bây giờ là ta có thể nhập lại cái tên mới ở đây tên này họ này tên hiển thị này rồi thông tin này vân vân ta chỉnh à, tất cả thông tin này sau đó ta bấm vào nút lưu